Xin uh, kính chào tất cả quý anh chị và tất cả mọi người nhé à, Được mấy hôm rồi thì em cô không uh, à, làm video cho tất cả mọi người xem Thì hôm nay em cô lại tiếp tục làm được mấy con dao uh, Quay lên cho tất cả mọi người xem một chút ừ, Mấy hôm nay thì uh, cũng tranh thủ làm dao thôi quý anh chị ạ Cũng tranh thủ làm dao Nhưng mà vẫn chưa làm xong thì uh, hôm nay em câu mới làm ờ, xong hai con và hai con mà hôm trước em câu làm đó đến tận bây giờ mới xong rồi hai con bên này này hai con ở dưới này đây là mấy con mini nhé dáng mini nhé cái này thì uh, dao này thì bầu ở, ở bụng bụng này rất là bầu luôn hai con này thì đã mài rồi còn uh, con này này con này là em câu làm uh, giống như uh, mấy cái con vàng vàng này thì uh, em pro thấy người ta bảo là nó không vàng nhưng mà em pro mang về thì nó vẫn vàng như chị ạ tại vì nó là nhíp nên là nó vẫn vàng vàng nhưng mà nó hạn chế vàng hơn cái loại uh, uh, nhíp vàng này thôi cái loại này thì nó vàng hơn vũ vàng hơn thì cái này thì uh, câu mài mài xong là xong luôn hai con này thì mài nữa là xong còn à, bốn con à, đàn này thì vẫn chưa mài xong nhé đang mài bình thường thôi và mấy con này thì em câu làm xong em câu đi bán ở khắp nơi thì à, bây giờ thì cũng bán không chạy nữa thì sẽ mang đi bán thì cái loại mà mình mang đi bán này thì làm nó sẽ không được đẹp giống như cái loại mà em câu bán ở trên youtube này quý anh chị nhé ở trên này thì em câu sẽ làm cẩn thận hơn tại vì là đi bán bán ở trên này thì mọi người à, yêu cầu nó tỉ mỉ hơn và em cô cũng làm cẩn thận hơn à, cái lưới dao thì nó như nhau thôi nhưng mà nhìn cái à, độ thẩm mỹ của nó thì nó sẽ khác hơn và nó sẽ đẹp hơn nhìn trông nó sẽ mình sẽ ưng lòng hơn còn em cô đi làm thì bình thường em cô đi làm thì tại vì là đi làm thì cũng không bán đi bán rong như, như vậy ấy, thì cũng không được giá thì mình cũng chỉ bán ờ, và mình cũng làm rất là bình thường thôi ví dụ như con này thì em câu làm có hai vòng thôi à. còn mấy con này em câu làm tận ờ, bốn vòng đồng con này ba vòng có cả lá chắn và vỏ vỏ có đai luôn hai con này thì vỏ có đai luôn có đai đồng và gỗ gỗ xịn luôn gỗ bơm mu luôn đó hai con này này gỗ bơm mu luôn còn à, mấy cái kia thì em cũng chỉ là bỏ gỗ thông và cũng không làm cái lá chắn này quý anh chị ạ mất rất là nhiều thời gian luôn nên là em cô uh, à, nếu mà bán ở trên sóng này thì em cô sẽ bán những cái con dao mà làm được à, chất hơn và nó đẹp thẩm mỹ hơn còn uh, bán đi bán ở trên uh, kiểu như đi bán rong á thì uh, mình sẽ làm những cái con dao nó sẽ chất lượng nó sẽ kém hơn một chút độ thẩm mỹ nó không được đẹp hơn đó thì giá sẽ rẻ hơn ví dụ như mấy con này thì em cô chỉ bán 200 dưới, 200 cho đến 200 dưới tùy theo to hay nhỏ còn à, như như con này thì 400 à, luôn cả ship tại vì là làm mất công nhiều hơn mấy con này thì có con à, cũng chỉ tầm 200 trở lên thôi đó thì ship lên thì khoảng 200 rưỡi hơn 200 rưỡi loại này thì à, nó đắt hơn loại nhíp vàng này cô thấy nó nó tốt hơn khuyên trả loại này nó đắt tại vì cô mua cái nhíp này nó cũng rất là đắt đó sắc như nhau nhá nhưng mà loại này không sắt lâu như cái loại vàng hơn đấy loại này thì cũng thành cũng là một cái con lưới dao đen như này nhưng mà em pro là mà lưới dao uh, em em pro mài nó trắng đi rồi anh chị ạ thì uh, mấy con mini này bụng bầu bầu này là dao của uh, con uh, vàng vàng này nhá nó cũng dạng vàng vàng này luôn nhưng mà con mấy con này em cô chưa mài thì nhìn nó giống như vậy nhìn nó cứ sầm sầm nó quý anh chị nó vẫn chưa bóng còn con này thì nó em câu đã mài xong rồi đấy thì à, hôm nay à, em câu có một chút dao giới thiệu đến cho tất cả quý anh chị như vậy mấy con dao này thì nó sẽ rẻ hơn ờ, bình thường em đi bán thì ờ, nó sẽ rẻ hơn khoảng 200 cho đến 200 rưỡi còn ờ, như mấy con này thì đi bán thì khoảng 200 rưỡi trở lên đó 200 rưỡi 300 nhưng mà chỉ làm dao bình thường thôi không làm đẹp nó quý anh chị ạ làm xấu hơn và nó sẽ không được thẩm mỹ không tỉ mỉ giống như mọi người cứ nhìn hai con dao Ờ, hai con dao này này hai con này với lại bốn con này hai con này nó khác nhau rất là nhiều luôn mẫu nó cũng khác mà là độ độ chính xác độ thẩm mỹ và công nó rất là nhiều luôn như như con này thì một ngày em có thể làm được khoảng à, ba con nhưng mà con này chỉ làm được một con thôi tại vì làm lá chắn này à, làm à, nó tỉ mỉ và nó bóng loáng hơn và chọn cái chất gỗ nó sẽ rất là đẹp hơn còn mấy cái này thì cũng chỉ làm qua loa thôi quý anh chị ạ tại vì là mình đi làm đi bán như vậy thì uh, nhiều lúc nó không giống như mình mong muốn không được một giá nhiều giá cao giá thấp nên là mình bán cái này bù cái kia nên là mình không cần phải làm thẩm mỹ làm đẹp giống như ờ, hai con này đó con này thì cô ờ, làm dùng rất là nhiều công luôn đó thì quý anh chị nào mà có nhu cầu mua cho gia đình mình những con dao à, để à, đi rừng hoặc là dùng trong nhà vườn thì mẫu này rất là ok luôn nhé quý anh chị nhá dùng uh, trong gia đình thì giống như mẫu này luôn là ok nhất đẹp đẹp thẩm mỹ và mình dùng cũng ok con này thì anh yêu cầu làm một cái vỏ vuông nên là câu làm vỏ vuông luôn cho anh ấy. Đây, mọi người xem. Đó. Như này là đã khóa lưới rồi thì có một số con dao thì mình mình, mình mang về mình dùng thì lâu lâu nó sẽ không khóa được tại vì là uh, nhiều lúc nó cũng bị lỗi đó quý chị không phải là con nào cũng giống như con nào là làm chuột một trăm phần trăm này bỏ buông nữa nha đó thì quý anh chị nào có nhu cầu thì uh, quan tâm thì uh, nhắn tin zalo cho em câu nha em câu sẽ để uh, số Zalo và số góc màn hình cho mọi người à, nếu mà quý anh chị nào có thường xuyên nhu cầu thì cứ nhắn tin cho em cô đó thì à, quý anh chị nào muốn mua một con dao hay là dao uh, dao thái các kiểu thì mọi người cứ liên hệ cho em nhá bây giờ thì em cô cũng làm một chút mấy con dao thái nữa kiểu dao bầu hay là dao lọc thịt đó với dao thái thịt đó là mấy con dao à, dao mèo ấy dao nhọn như này ấy, thì em câu chỉ là để vừa chặt vừa thái tại vì người dân ở trên em câu là người ta không dùng những cái con dao chuyên thái hoặc là chuyên chặt mà mình chỉ dùng một con dao nhà có điều kiện thì vài ba con nhà không có điều kiện thì thậm chí không không có dao dùng chỉ dùng dao cùn thôi anh chị chĩa đó cho nên là à, mình sẽ làm con dao nó lưới hơi dày một chút nên là nó vừa chặt được vừa thái được Ok, cảm ơn tất cả quý anh chị và các bạn đã theo dõi video nhé. Nếu quý anh chị nào có nhu cầu uh, mua dao thì hãy liên hệ cho em là câu ơi nhá. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều.